bây giờ đầu tiên là mình chỉnh cái ờ, lưỡi ga này làm sao để cho nó vào đúng của cái ờ, rách chân này khi bắt đầu ờ, mình mình chỉnh mình chỉnh vào à, cái rách rồi mình khóa mình khóa chặt lại cái rách này À, khi à, mình chưa bật máy lên nha mình chưa bật máy lên đâu mình chưa khởi động đâu thì mình à, đạp chân ga thì ờ, đạp đạp cái chân bàn đạp này thì cái lưỡi gà nó sẽ bật lên thì mình chỉnh được cái này khi bắt đầu chỉnh được như thế này rồi khi nó vào ranh đây rồi thì mình thả ra mình khởi động này chuyển qua cái chế độ song song này, chế độ ép, này. thì mình chọn đến cái thông số của cái ke ấy chuyển qua cái chế độ em thì để cho cái dao nó vào Đấy. thì uh, mình lấy được uh, đúng vào dao nó vào đúng cái góc này hai cái góc dao này Đấy. thì uh, mình mình tắt đi chân thì vẫn giữ chân thì vẫn đạp cái bàn đạp này thì uh, mình tắt đi Đấy. thì khi mình tắt thì uh, cái lưỡi này nó vẫn giữ nguyên này Đấy. thì uh, để là mình chỉnh cái cái cự đằng sau này đằng sau này thì uh, khi bắt đầu mình chỉnh rồi thì uh, mình đậy mình đậy sát hai cái dao này cho nó vào vào đúng cái góc này đây thì mình uh, chỉnh cái đuôi én đằng sau này cái đuôi này thì mình uh, cho tầm 3 ly đến 3 ly rưỡi thôi khoảng cách nó nhỏ thôi Đấy. tầm 3 ly đến 3, 3 ly rưỡi thì mình khóa chặt mình khóa chặt lại khóa chặt cái cước này lại luôn thì ờ, được như thế này rồi thì ờ, mình lại khởi động máy này mình tắt mình tắt máy giờ mình khởi động lại khi mình tắt thì chân mình vẫn mình vẫn phải đạp cái bàn đạp này để cho cái lưng gà đẩy lên này xong bắt đầu ờ, mình khởi động lên nhé xong mình thả cái bàn đạp ra để cho lưỡi gà với cái dao nó về Đấy. khi bắt đầu mình chỉnh được cái dao này với cái hai cái dao này với cái đằng sau rồi thì mình chuyển qua cái chế độ chế độ độc đục lập này chế độ này là chế độ độc lập là chỉ có cái lưỡi gà nó vào thôi thì mình bỏ một cái phôi như thế này vào mình bỏ cái phôi này xong bắt đầu mình đạp chân ga cho nó cái lưỡi gà này nó đi lên mình vặn vào vặn vào làm sao đừng có cho nó chặt quá nói chung nó vừa vừa vừa chạm tới thôi mình ờ, rờ cảm thấy nó đừng còn lung lay như thế này là được xong bắt đầu khi được rồi thì mình thả ra mình, mình chuyển qua chế độ ép thôi đây là xong giờ mình chuyển qua chế độ ép thì mình cứ ép bình thường thôi mình ép xong thì nó sẽ như thế này nhưng mà khi bắt đầu mình chỉnh thì mình phải cho đúng hai cái góc dao nó vào đây này vào đúng hai hai hai cái rãnh hai cái rãnh ngoài này này là mình chỉnh dao là nó sẽ chuẩn nhất